my sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em là em thôi gió hát lên câu ca làm anh thao thức mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu kia nắng ngập tràn như giấc mơ lại vừa but heck of a